Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Màn PE quá lố của VinFast trên đất Mỹ bị lật tẩy, lợi bất cập hại Quảng cáo sản phẩm là một phần không thể thiếu của ngành marketing Nó giúp đưa được sản phẩm tới người tiêu dùng càng nhanh thì càng tốt Cách quảng cáo quen thuộc nhất là thuê những người nổi tiếng để quảng cáo và mục đích là đưa sản phẩm đến fan đông đảo của người nổi tiếng và từ đó tên tuổi, thương hiệu được lan tỏa được biết vào năm 2018 khi VinFast đã thuê Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vi và cựu cầu thủ David Beckham quảng cáo hình ảnh cho Lux A2.0 và Lux SA 2.0 tại Paris Motor Show vào năm 2018. Thực tế sau đó hai loại xe này đã bán ra chủ yếu ở thị trường của Việt Nam. Sau 4 năm lăn bánh, loại xe này đã để lại quá nhiều tai tiếng về sự an toàn của nó. Đây là hình ảnh đã thuê cả David Beckham quảng cáo cho mình. Thuê người nổi tiếng là bước đầu tìm kiếm thị trường, tuy nhiên chất lượng sản phẩm mới là yếu tố quyết định sản phẩm đó có trụ được với thị trường hay không. Và thực tế đã chứng minh VinFast xăng đã không trụ nổi và phải rút hoàn toàn ra khỏi phân khúc xe xăng chỉ sau có khoảng 2 năm sản xuất và đem đến lỗ hơn 1 tỷ USD. Con số này vẫn chưa dừng lại ở đây. Đến xe điện thì VinFast vẫn quảng bá hình ảnh rầm rộ, họ thuê cả vlog lừng danh để quảng cáo cho xe VinFast. Đây là một uh, những người quảng cáo trên làng ô tô thế giới có lượng fan rất lớn. Kênh Supercard thường review những siêu xe thuộc hàng hiếm và độc trên thế giới, vì thế cô mới có lượng fan khủng đến như vậy. Có những chiếc xe concept chỉ dùng để khoe công nghệ mà không hề để bán thương mại cũng được Supercard này tư vấn và phát triển trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô này bỗng dưng lại review xe của VinFast và nói những lời có cánh cho sản phẩm này là điều hết sức bất thường. Chúng tôi đã thăm dò được một số doanh nhân đánh giá VinFast nói riêng và VinGroup nói chung làm truyền thông rất tốt. Việc đưa hình ảnh VinFast ra thị trường thế giới được lựa chọn rất kỹ. Nhưng vấn đề của VinFast là chỗ hình ảnh quảng cáo và chất lượng thực sự không tương xứng với nhau. Chính điều này đã làm cho nhiều người cảm thấy thất vọng khi sở hữu sản phẩm của công ty này. Nghĩa là VinFast gieo một sự kỳ vọng bằng quảng cáo rồi sau đó gây thất vọng bằng sản phẩm thật. Cách làm ăn này được giới làm ăn và doanh nghiệp đánh giá là ăn sổi ở thì, rất thiếu tính bền vững và bất cứ lúc nào cũng có thể bị đổ vỡ. Đây là hình ảnh những sản phẩm lỗi. Vào hồi tháng 11, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông Triệu Trung Thành, doanh nghiệp ngành bảo hiểm tại San Diego, California, Mỹ đã đặt mua 60 chiếc xe VinFast VF8 Thực hiện phỏng vấn, ông Triệu Trung Thành là kênh truyền hình Phố Boza TV. Theo nội dung truyền lại của Phố Boza TV, thì ông Thành nói rằng, ngoài công việc làm bảo hiểm, tôi hiện đang sở hữu hai công ty cho thuê xe. Tuy nhiên, tôi mua 60 chiếc xe VinFast VF8 không phải để cho thuê mà để cho bạn bè chạy trải nghiệm, những ai chưa biết đến sẽ được chạy thử xe. Truyền thông người Việt trong nước Mỹ phỏng vấn người Mỹ gốc Việt mua xe VinFast, sau đó báo chí trong nước đã dẫn lại tin tức Cách làm truyền thông này được cho là tính toán khá kỹ. VinFast kiểm soát truyền thông trong nước và dùng truyền thông tại Mỹ nhưng lại thần cộng sản. Lựa chọn người để phỏng vấn có lợi và chỉ nói tốt cho mình. Kịch bản rất hoàn hảo và có vẻ khách quan, tuy nhiên mới đây trên mạng xã hội đã bóc phốt bản chất của vấn đề này. Đây là hình ảnh Hoàng Dũng đã bóc phốt sự thiếu trung thực khi đưa tin về hàng hóa của VinFast. Thông tin trên Facebook của Hoàng Dũng cho biết Mới đây, trong một buổi phỏng vấn khác, ông Triệu Trung Thành đã đính chính lại lời tường thuật của phố Boza TV rằng ông đặt mua 60 chiếc xe VinFast không phải để tặng cho bạn bè lái thở mà để giữ chỗ, sau này sẽ bán suất giữ chỗ đó lại cho ai có nhu cầu. Lời đính chính này của ông Triệu Trung Thành đã bác bỏ những thông tin mà kênh phố Boza TV cung cấp cho báo chí trong nước trước đó. Và như vậy, tờ báo phố Boza TV một lần nữa đưa thông tin dối trá bạn đọc một lần mất tín vạn lần mất tin và như vậy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 nó còn lắm gian chuẩn. Một con tàu có sức chứa lên đến 4.500 chiếc xe ô tô, nhưng ông Phạm Nhật Vượng cho chở chỉ có 999 xe ô tô, trong khi đó lượng xe xuất xưởng vẫn đủ cho một chuyến tàu. Ông Phạm Nhật Vượng lại thích con số 99 hay 3 con 9, nói chung là những con số 9. Mới đây, ông Vượng cho lập công ty cổ phần đầu tư y học công nghệ cao VinMetech có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 99% vốn điều lệ. Có người thì cho rằng ông Phạm Nhật Vượng tin những con số 9 là con số phong thủy phù hộ ông ăn nên làm ra. Không biết lời đồn đó có đúng hay không, tuy nhiên cũng không có lý do gì để bác bỏ nhận xét trên. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup sẽ lẹo lái con thuyền VinFast như thế nào. Mới làm ăn tại Việt Nam thì khá mê tín cho nên rất nhiều người không ngần ngại bỏ tiền ra mua bảng số đẹp, mua sim số điện thoại đẹp, mua số tài khoản ngân hàng đẹp và thậm chí trong giới mua vé số họ cũng cho rằng số này đẹp còn số kia thì xấu. Xã hội Việt Nam vốn rất mê tín nên việc ông Phạm Nhật Vượng có mê tín cũng không phải là cá biệt. Ông cũng mang một tâm thức rất Việt Nam chứ không phải như bà Trương Mỹ Lan không mê tín, không sợ dự án lỗi phong thủy. Thực ra thì mê tín nó cho con người ta một niềm tin để dựa dẫm vào. Trong tình cảnh bế tắc, người ta hay dựa vào những con số đẹp, những ông thầy phong thủy vân vân để tìm phương pháp giải quyết. Với thực tế là Vingroup có vốn vay gấp 3 lần vốn chủ sở hữu và VinFast đang lỗ lũy kế còn cao hơn cả vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, mảng kinh doanh bất động sản, mảng mang về thu nhập chính cho Vingroup lại đang vô cùng khó khăn. Thì có thể nói Vin của ông Vượng khó khăn thật sự. Đây là hình ảnh vốn là vấn đề nan giải cho VinFast. Không biết hiện nay ông Phạm Nhật Vượng huy động được bao nhiêu qua công ty VMI. E. Tuy nhiên, với khảo sát của các cộng tác viên Thời báo chấm tại Việt Nam, thì hầu hết những người được khảo sát mà có dự định đầu tư tài chính họ rút lại quyết định sau khi xem và nghe nhiều phân tích trên mạng xã hội. Nếu đây là con số đại diện cho số các nhà đầu tư thì e rằng ông Phạm Nhật Vượng huy động vốn qua bán cổ phần hàng hóa bất động sản của công ty VMI không hề được như mong đợi. Hiện nay VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang bị vướng vào hai khó khăn. Khó khăn thứ nhất là chất lượng xe VinFast đang bị bóc phốt. Trong khi đó thì báo chí Mỹ lại đánh giá VinFast chưa thực sự sẵn sàng cho thị trường Hoa Kỳ. Đây là những thông tin có thể làm cho quảng cáo của Phạm Nhật Vượng đã đổ ra không biết bao nhiêu tiền, không còn hiệu quả gì nữa. Khó khăn thứ hai là vấn đề huy động. Vấn đề vẫn chưa thấy đường ra cho bài toán tài chính của tập đoàn Vingroup. Theo như Thời báo chấm được biết, lỗ lũy kế của VinFast tới 4,7 tỷ USD và tập trung chủ yếu vào bảng xe xăng. Sự thất bại của xe xăng nằm ngoài dự tính của tập đoàn Vingroup. Nếu xe xăng có lãi, nó có thể nuôi được mảng xe điện. Tuy nhiên thực tế thì thua lỗ quá khủng khiếp làm cho ông Vượng phải cho khai tử dòng xe xăng vào hồi giữa năm nay. Vào ngày 18 tháng 12, con tàu chở 999 chiếc xe sau 17 ngày lênh đênh trên biển đã chui qua cầu Golden Gate ở vịnh San Francisco, chuẩn bị nhập cảng vào Mỹ. Hình ảnh này được báo chí trong nước đăng tải rầm rộ trên các mặt báo. Đây là hình ảnh, dù đã cập bến Mỹ nhưng con tàu VinFast vẫn đang lênh đênh. Thực ra con tàu chở 999 chiếc xe VinFast đã hết lênh đênh, nhưng số phận của xe điện VinFast thì vẫn còn rất lênh đênh. Để giải được bài toán VinFast, ông Phạm Nhật Vượng phải giải được bài toán chất lượng cho sản phẩm và bài toán tài chính cho công ty này. VinFast đã nộp đơn xin IPO e đến thị trường chứng khoán Mỹ và liệu đơn có được chấp thuận hay không thì cũng phải chờ. Và nếu đơn được chấp thuận thì cổ phiếu của VinFast chào bán có ai mua hay không cũng phải